mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng chiều mưa tuôn cho giá bút tâm hồn niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng có trường xa vô vườn đêm đêm tiên đưa người yêu đi nấy trường mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng tình lòng tình mau trong phai tình buồn tình mang ngồi bên sông cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người thương nhớ ai mưa chiều về giang nối người yêu xưa nay đã cách xa rồi còn trong tôi bao buồn qua phố vắng chiều mưa tuôn cho xa bút tâm hồn niềm cô đơn theo nhung nhớ rơi thêm mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ dòng cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người thương nhớ ai mưa chiều về dâng nỗi người yêu xưa nay đã cách xa rồi còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt trên từng nồi mòn hàng tre xưa nay đã già chưa trở về như hỏi năm nào soul. soul.